Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến bài đầu tiên ờ, Các cái dạng bài ở trong GLPT thì nó sẽ chia ra là một số dạng cơ bản Và trong cái khóa học này chúng ta sẽ cùng ờ, đi đến các cái dạng bài cụ thể Và trong các cái video mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn các cái dạng bài đó Sau khi mà học qua về các cái dạng bài cùng với một số các cái ví dụ bài đọc mà mình chọn lọc thì các bạn sẽ đến cái phần ờ, giảng giải đề hoặc là học trực tiếp cùng với mình thì sẽ eh, bám sát hơn rồi phân tích một cách kỹ càng hơn thì hôm nay cái dạng bài đầu tiên mình học là điều cái tác thì hôm nay cái dạng bài đầu tiên mình học là điều tác giả muốn nói nhất bài này thì đã được mình gửi cho các bạn uh, để mà tập đọc trước ở nhà rồi thì trong cái quá trình đọc và phân tích ấy, thì vẫn nhắc lại với các bạn là cái khóa học của chúng ta sẽ thiên về phân tích câu và dịch theo cái uh, phân tích câu đó vì vậy cho nên là các bạn cũng có thể uh, luyện dịch bằng cái cách là uh, dịch trước ở nhà viết ra giấy và đọc lại những cái phần mà mình đã dịch thông qua đó là mình xem lại video để biết xem là mình đang sai ở đâu thì từ đó sẽ uh, giúp cho các bạn cải thiện dần dần cái khả năng đọc và dịch của các bạn nhé đầu tiên thì mình sẽ đi đọc câu hỏi này この文章で筆者が最も痛いことはどれか là cái điều mà tác giả muốn nói đến nhất trong cái đoạn văn này là gì và đây là một cái dạng câu hỏi rất là format của đề thi GPT mình sẽ cần phải hiểu nội dung để mà có thể trả lời được một cách đúng đắn trong cái quá trình làm thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách để loại câu trả lời và mình sẽ cùng đến cái nội dung nhé. Zoho chusin gizutsu no susunda 現代では他人より多くの情報を集めることを競っても意味がない 情報などを集めようと思えばいくらでも集められるからである ở đây mình sẽ bắt gặp là đều ạ cái từ đều ạ này cũng rất là hay gặp luôn nó miêu tả cái phạm vi đúng không gọi là phạm vi là trong cái thế giới hiện đại à, cái thế giới hiện đại này thì nó có một cái cụm mệnh đề danh từ ở đằng trước đây giống như là cái bài đầu tiên mình cũng đã hướng dẫn là cái thế giới hiện đại ngày nay khi mà cái kỹ thuật thông tin hay là thông tin uh, kỹ thuật nó rất là phát triển thì cái việc mà uh, kiso kiso temo là mình cạnh tranh cái cạnh tranh cái gì đúng không cạnh tranh cái việc achimeru là tập hợp rất là nhiều các cái thông tin hơn so với người khác thì cũng không có ý nghĩa gì cả ở đây mình vẫn gặp cái từ yori này nữa này cộng với cái việc là ốp của nộ dô hồ thì mình sẽ phân tích bằng cái cách là ô cự nó là danh từ nha các bạn bình thường nó sẽ là ôi nhưng mà khi mà nó chuyển thành là ốc cự thì nó sẽ mang cái tư cách giống như là một danh từ vậy là mình sẽ thấy là hai cái danh từ kết hợp với nhau thành ô cự nó dô hố achumeru là tập hợp rất là nhiều các cái thông tin um, yori ở đây là so sánh hơn kém và trước Yori sẽ là danh từ uh, so sánh kém gọi là nó sẽ kém hơn so với cái vế ở đằng sau đúng không thì là sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu như mà bạn đi tranh giành tranh đấu với lại người khác uh, rằng là mình tổng hợp hoặc là mình thu thập được nhiều thông tin hơn so với người khác thì cũng không có ý nghĩa gì cả 情報など集めようと思えばいくらでも集められるからであるからである ở đây là miêu tả cái lý do cho câu đằng trước câu đằng trước ở đây người ta nói rằng là uh, cho dù là mình có cạnh tranh so với người khác là mình sẽ tổng hợp thật là nhiều thông tin thì nó cũng không có ý nghĩa là thì mình cũng thì cũng không có ý nghĩa gì cả bởi lẽ rằng là à, nếu mà vô tố đúng không? nếu như mà bạn muốn hoặc bạn nghĩ rằng là bạn sẽ cố gắng làm ra tổng hợp mà thông tin chẳng hạn thì bạn bao nhiêu thông tin thì bạn vẫn có thể tổng hợp được có nghĩa là à, cái thời đại mà ghi Chusin Gijutsu nó sơ sơn đê rự như hiện nay thì cái việc mà Atsumerai rự thông tin đúng không cái việc mà Zoho Atsume rự thì Ikura Demo Atsumerai rự là mình có thể tổng hợp được rất là nhiều các cái thông tin nếu như mà bạn muốn 例えばアンケートなどによる社会調査の情報は大体3つに分類されるlà ví dụ như là đúng không ví dụ như là các cái thông tin về um, xã cai chô xã là các cái thông tin về điều tra xã hội uh, bằng các cái uh, bản anketo anketo đây là các cái bảng điều tra thì nó sẽ chia ra làm ba loại cái từ bưng đưa ra đây được ở đây là động từ ở dạng bị động mình thấy chủ ngữ của mình là hô nên là động từ của mình chắc chắn sẽ phải chia ở dạng bị động là các cái thông tin điều tra về xã hội bằng các cái bản điều tra ấy thì nó được chia làm ba loại đai tải đây là đại khái nó được chia làm ba loại thì khi mà mình đọc ấy thì mình cũng nhìn vào các cái động từ như thế này là bị động và luôn luôn khi mà bị động thì chủ ngữ của mình nó cũng sẽ là vật và mình sẽ áp dụng trong cái việc viết văn sau này Ngoài ra là mình sẽ có thể hình dung được cái câu một cách nhanh nhạy hơn. Tiếp đến nào yaku ni tatsu yueki na mono to ima no tokoro yaku ni tatanai ga sourai teki ni hitsuyou to narisou na mono soshite mattaku yaku ni tatanai jouhou no mitsu de aru. Khi mà mình đọc một cái câu khá là dài như thế này thì mình sẽ nhìn vào các cái dấu phẩy Tiếp đến là mình sẽ nhìn vào cấu trúc ngữ pháp Mình sẽ thấy có cái từ tố ở đây Trước tố thì là mono Vậy mình phải tìm một cái mono tương ứng Giống như kiểu là A sàng tố, B sàng tố Thì A và B, A là danh từ nào thì B Nó phải có một cái danh từ tương ứng Đằng trước A là đằng trước cái tố này Nó có cái mono thì mình sẽ đi tìm một cái mono tương ứng ở đây tiếp đến mình lại thấy dấu phẩy nữa đúng không thì mình lại tìm một cái danh từ tương ứng nữa đó là cái hô ở đằng sau và nó sẽ đi kết thúc câu là mịch sự rự và mịch sự rự ở đây là câu danh từ vậy là mình sẽ hiểu là A là B đúng không thì đối với cái câu danh từ A là B thì mình sẽ phải biết cái chủ ngữ nó là gì đúng không? Thì các bạn thấy là trong cái câu này nó không có chủ ngữ thì mình đã liên kết với cái câu đằng trước. Câu đằng trước người ta đang nói rằng thông tin của chúng ta được chia ra làm ba loại và ba cái loại đó mình sự đế được là vậy mình sẽ dịch là ba cái thông tin đấy chính là thông tin thứ nhất là những cái thông tin là những cái mono là những cái thứ mà yuekina mono là những cái thứ mà có ích thứ hai là những cái mono mà hitio to nariso namono là những cái thứ mà có ích có vẻ như là có ích trong tương lai mặc dù là bây giờ thì nó không không có ích lắm đúng không ima no tokoro là tại cái thời điểm hiện tại thì nó không có ích nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ có cái khả năng là nó sẽ có ích nariso có vẻ như là sẽ có ích trong tương lai và một cái loại nữa đó là cái zoho là những cái thông tin mà chẳng có cái ích lợi gì cả thì nó sẽ chia ra làm ba loại như vậy wa, của no ga, oi. về mặt số lượng đúng không thì là cái thông tin cuối cùng cái kono sai gỗ đây nó chính là cái thông tin mà mặt tắc cự yak cự ni tatanai này này cái thông tin uh, không có ích đấy hoàn toàn chẳng có ích gì đấy thì nó atoteki ni oi là nó hoàn toàn áp đảo hay còn gọi nó rất là nhiều これからは情報を得る能力よりも捨てる能力の方がはるかに重要な要素となってくるのだ。これから là từ giờ trở về sau đúng không Từ giờ trở về sau thì là um, cái yori và noho gá là mình thấy cấu trúc ngữ pháp rồi là thay vì thay vì cái này thì mình nên làm cái kia là uh, ờ, thay vì là mình nỗ lực để mà có được cái thông tin thì là mình nên làm sao hô gá mình nên có cái năng lực à, cái khả năng à, gọi là rự là vứt bỏ cái thông tin đi ha được cả ni jiyo na yoso to natte kuru no da là cái hô gá ở đây mình sẽ thấy nó là cái chủ ngữ rồi đúng không vậy là so với a thì nên làm b và cái b đấy nó chính là tố natte kuru là nó sẽ trở thành một cái yếu tố rất là quan trọng ở đây mình sẽ bắt gặp là ha được cả ní là một phó từ và sẽ đi với một cái tính từ ở đằng sau ví dụ như là ha ha được được cả cả ní ní ôi harukani ha được cả ní tai setsu để nâng cao cái mức độ quan trọng cho cái tính từ đằng sau à, nếu như mà là ha được cả ni ôi thì là rất rất là nhiều ha được cả ni juyo là cái mức độ quan trọng đấy nó rất là lớn đúng không à, ha được cả ni tai setsu thì là cái à, mức độ quan trọng của nó cũng rất là lớn thì cái từ ha được cả ni đi với cái tính từ ở phía đằng sau và miêu tả cái mức độ của nó à, tăng lên nhiều lần Vậy là mình sẽ dịch là từ giờ trở về sau thì natte kuru là miêu tả cái trạng thái kéo dài. gọi là từ giờ trở về sau thì nó sẽ trở nên như thế. À, cái việc mà à, cái năng lực mà mình vứt bỏ đi thông tin thì nó sẽ quan trọng hơn là cái năng lực hay là cái khả năng là thu nhận thông tin và nó sẽ trở thành một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy cái câu hỏi của mình ở đây là cái điều tác giả muốn nói đến nhất là gì? Thì đáp án của mình là một nhé là mình sẽ dịch cái câu này này, kongo hitsio to naru no wa là cái điều mà cần thiết trong tương lai, nó chính là cái nô no cự là cái khả năng mà miwakeru là và phân chia hoặc là phân biệt à, hoặc là nhận diện đúng không à, các cái thông tin à, quan trọng nhất thì nó chính là nằm ở cái phần uh, đỏ đỏ mình gạch chân ở đây uh, cái câu cuối cùng của mình ở đây là cái yếu tố quan trọng uh, từ giờ trở về sau đó là cái năng lực uh, vứt bỏ đi những cái thông tin chứ không phải là cái khả năng thu nhận những cái thông tin tại vì là mình ít đề demo mình cũng có thể ikura demo mình cũng có thể uchi Achimera được được nên là cái năng lực uh, mà mình cần trao dồi đó là mình phải loại bỏ đi những cái thông tin mà không cần thiết tại vì là có ba loại thông tin đấy ba yếu tố thông tin đấy thì cái konosai gỗ mono là cái yếu tố thông tin cuối cùng là mặt tắc cự yak cự ni tatanaizo đấy nó nó atoteki ni ôi nó rất là nhiều đúng không nên là mình phải có khả năng ste đự cái đó ste đự cái cái cái mặt tắc cự yak cự ni tatanaizo đấy và đáp án của mình nó chính là cái đáp án số 1 là cái miwakeru ở đây bằng với cái nghĩa là à, phân biệt đúng không phân biệt à, xem là cái thông tin nào là cái thông tin quan trọng nhất bây giờ cái số 2 số 3 số 4 mình sẽ loại bằng cách nào cái số 2 của mình nhé nó chính là suliotekini suliotekini oi suryo tekini ma数的に最も多いのは全く役に立たない情報である là cái thông tin mà quan trọng nhất là cái thông tin mà nhiều nhất về mặt số lượng là những cái thông tin mà hoàn toàn không có cái tác dụng gì thì cái này nó trùng khớp hoàn toàn với cái so step mata cự yakuni tatanai zoho và nó atotiki nhưng có một cái cách để các bạn loại đáp án trong trường hợp này đó là những cái phần nào mà liên quan tới ta tôi hề bà thì nó sẽ không phải là cái điều tác giả muốn nói nhất cái phần ta tôi hề bà này nó chỉ là cái ví dụ để giúp cho chúng ta hiểu được cái nội dung và giúp cho tác giả đưa ra được cái kết luận của mình thôi nên cái phần này nó là một trong những cái ví dụ hay còn gọi là một trong những cái thông tin mà tác giả chia ra ba cái loại thông tin trong xã hội ngày nay nên nó không phải là cái điều tác giả muốn nói nhất nên khi đọc một cái bài đọc các bạn thấy những cái phần nào mà nó là tà tôi bà nó là những cái ví dụ những cái phần giải thích của tác giả để nói lên một cái uh, kết quả một cái nhận định một cái uh, điều tổng kết nào đấy thì mình hãy loại đi trong trường hợp mà điều tác giả muốn nói đến nhất là gì với cái câu số 3 ở đây là gì sakai cho sani yo ru ho wa o kiku mix ni bunrui sare được thì tiếp tục vẫn loại đáp án bằng cái cách như vậy là các cái thông tin uh, do điều tra xã hội hoặc là bằng cái cách điều tra xã hội thì nó được chia làm ba loại lớn thì nó đang chỉ thuộc vào cái phần ví dụ của mình để tác giả nói đến cái việc là có ba loại thông tin như thế thì mình cần phải uh, à, miwake rự nó thôi mình cần phải ste rự những cái gì không cần thiết thôi nên cái số 3 này cũng tương tự bị loại cái số 4 là gì do 情報を集める能力が高くても現代では意味のないことである là cho dù cái khả năng tổng hợp thông tin của mình có cao đi chăng đến mấy đi chăng nữa thì trong cái xã hội hiện đại ngày nay thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả thì nó nằm ở cái đoạn đầu này đúng không nằm ở cái đoạn đầu này là trong cái xã hội ngày nay thì là ờ, không có ý nghĩa gì khi mà mình tổng hợp thật là nhiều thông tin đúng không nhưng mà cái này nó chưa phải là cái điều tác giả muốn nói đến nhất vì là cái bài này cái điều cuối cùng thì nó nằm ở cái phần đỏ đỏ này cơ cái này chúng ta có thể cũng có thể loại ngay được và đây là cái bài ngày hôm nay à, mình sẽ đến tiếp tục cái dạng bài này à, trong những cái video tiếp theo